tích tích tình tăng tích tích tình tăng ai mang công chúa dưới hang lên bờ tịch tình tang tích tịch tình tang ai mang công chúa dưới hang lên bờ đàn kiều trang tịch tình tang cứu nàng công chúa là chàng thạch xanh là chàng thạch xanh mình trần khổ có một manh giang sơn một gành cúi cành trên vai khi sinh ra trên mặt đất Thạch Xanh biết trong tay mình có cái rìu đốn củi kiếm sống Thạch Xanh hiền lành như cây cỏ Sáng trong như nước nguồn Bốn mùa bạn với rừng, núi, chim muôn Với trời, đất thanh thang Thạch Xanh đầy ý chí và nghị lực của con người bước trên đường đời Không gì có thể ngăn nổi Dạ, dạ, xin ông anh cho em đi ạ Gốc đa này là nhà tôi Bác nghỉ chân đã Ờ Nó không phải là kẻ cướp đâu Nhà ở gốc đa Thật không? Thật chứ Tôi không biết nói dối Thế nồng nỗi ra sao mà Mà chú phải ở gốc đa này <laughs> Cứ tưởng dẫn thân vào chồng kẻ cướp Ai ngờ Lý Thông lại gặp may Thấy Thạch Xanh hiền lành, khỏe mạnh Lý Thông bèn nghĩ mưu kết nghĩa anh em Lý Thông thề thốt rằng Tình nghĩa anh em gắn bó như ruột thịt Chẳng bao giờ ăn ở hai lòng Nhưng Lý Thông đã dắp tâm Có phải ngày mai là ngày cúng ông Trần không? Thế nhà đã sửa soạn đèn nhang cúng ông Trần chưa? Ừ. Có phải ông Trần đã ăn mất nhiều nhiều người vùng ta? Lá nào! tôi trông thấy ông chẳng bao giờ mà chỉ nói cản có cái hàng năm hàng năm mỗi nhà cắt lên nhau vào miếu thắp hương lễ ông trần thì có tuần này tuần này đến lượt nhà ta hỏi ừ. anh bị cảm hay là Chú Chú hộ anh Anh cứ nghỉ ở nhà Để tôi đi thắp hương cho Ôi nhức đầu quá Ừ Ừ, ừ. anh lý thông ơi anh lý thông anh lý thông ơi anh ơi mở cửa cho tôi ai đấy tôi thạch xanh đây lại em em sống khôn chết thiêng em đừng oán anh không tôi vẫn còn sống đây lại em Lạy chú Thạch Xanh Chú, chú đừng oán anh Anh ơi Tôi còn sống về đấy mà Em Là người Hay là ma Là Thạch Xanh đây Thật em Hay là hồn ma con con cắn rơm cắn cỏ con lạnh ngài con con <laughs> <laughs> thạch xanh đây mà xanh Anh đừng sợ Lão Trần Tinh chết rồi Đầu lâu nó đây này Khiếp ma quỷ ơi Khiếp quá <laughs> Có gì đâu mà khiếp Sự thể nó như thế này Thank <laughs> you. nó về nấu cháo anh ăn khỏi ốm khổ thân tôi Thế đây là rơi hại tôi rồi Thế bây giờ làm thế nào Cơ sự này Để anh lo liệu Khốn cổ thân tôi Mày Mày trốn biệt đi Trốn biệt đi Trời đất ơi Thế còn anh Anh rồi cũng phải đi Em chạy trước đi Nhanh lên Nhanh lên Đi thật xa <laughs> Phen này thì phú quý Hiền bạc đội nón vào nhà ly thông rồi <laughs> à, lừa thạch sanh chạy trốn tên lý thông dối thầy phản bạn tâu lên vua rằng chính nó đã giết chết trần tinh thế là lý thông được phong quan tể tướng rõ ràng một vị cống hầu cướp cung <laughs> mà được sang giàu mới hay lệnh vua chuyển quan tể tướng Lý Thông phải cho tìm bằng được công chúa. Lý Thông lập đàn cầu cúng bốn phương một tháng ròng mà vẫn không tìm ra. Quan tể tướng, ngài đâm ra lo lắng, khốn khổ, mất ăn, mất ngủ. là tìm thằng Thạch Xanh ai như anh Lý Thông Ôi em ơi Chú Thạch Xanh <laughs> Anh cứ tưởng em Em đã Anh lúc nào cũng nghĩ đến em Nhớ thương em Quên ăn Quên ngủ vì em <laughs> Tôi vẫn sống Vẫn khỏe mạnh ừ, Phúc đức quá Em ơi Anh đi tìm em đây Em có kế gì cứu được công chúa cho nhà vua không Tôi thấy đại bàng quắp công chúa tôi liền dương cung bắn Dương cung bắn Thôi thế là mày lại giết tao rồi Tôi bắn trúng cánh Đại bàng vẫn bay được vào trong núi Muốn tìm cũng dễ thôi À hay Hay lắm Chú ơi, chú giúp anh tìm công chúa nhá. Chuyến này thì anh em ta thao. <laughs> quá Anh Anh lại phải cảm rồi Trời hại tôi Anh đừng lo Anh buộc ngang lưng tôi cái thừng Dòng tôi xuống Ừ, ừ Chú Chú thương anh mời công chúa lên bờ hang ngay bây giờ xin rước công chúa về cung ạ Con... Người cứu ta ở dưới hang Dạ, <laughs> dạ xin công chúa về cung ạ Bay đâu, mang kiểu lại đây Lăn đá xuống đâu Nhà tôi dưới thủy cung Tít ngoài biển đông Một hôm tôi theo nước đi chơi Biển cả muôn màu lấp lánh Tôi mải đi, đi mãi Rồi lạc vào một vùng khe đá Trông đẹp như một vườn hoa tiên Tôi ngồi chơi rồi quên Đến khi nước chiều đã rút Tôi tỉnh dậy thì đại bàng trông thấy quắp tôi về đây Nó bắt tôi hầu hạ nó Tôi không chịu Thế là nó đánh và giang tôi vào cái cũi đá này Ơn anh cứu sống Em xin được cùng anh kết nghĩa Chúng nó đã lấp kín cửa hang mất rồi Anh ơi Tình nghĩa chúng ta Xin anh về nhà chơi cho cả thủy cung được biết mặt người nghĩa hiệp anh em ta Em xin gửi anh cây đàn ngọc Thạch xanh lại về gốc đa mát rượi, lại trở về tấm lòng trong trắng tha thiết với đời. Ngoài kia, ở Kinh Đô, tên tể tướng Lý Thông càng sấp ngửa, dối trá, lừa lọc. Không hại được thạch xanh dưới hang sâu. Lý Thông đã biết thạch xanh trở về ở gốc đa. Lý Thông lại dắp tâm tìm thạch xanh. Nó vũ oan cho thạch xanh đã vào cung lấy trộm vàng bạc của nhà vua. Tội ác thật ghê tởm, xấu xa, hiểm độc. Nhưng làm sao mà tội ác lại có thể vui được thạch xanh thẳng thắn trung thực như cây đa cổ thụ xanh tươi bất diệt. Mày đâu? Dạ Đánh dạ. Có phải mày lấy trộm vàng của nhà vua không? Không Có phải mày ăn trộm ngọc của nhà vua không? Không cho ăn Không cho uống Ông ơi Đứa nào đánh tôi ác thế Đứa nào à Quan tể tướng Quan tể tướng là đứa nào Khẽ mồm Là Ngài Lý Thông Lý Thông Thằng Lý Thông Lý Thông Mày không giết nổi tao đâu Không hại được tao đâu Mùa xuân xanh biếc đã vào cửa sổ Cùng tiếng thánh thót chim hoàng yến ríu rít chim vành khuyên Từ khi được thạch xanh cứu dí hang về Công chúa mang bệnh Hỏi không nói Gọi không thưa Cái gì đã ngăn cách tiếng công chúa với đời thank mm -hmm. you Trời ơi Tiếng nói con Con đã nói Tiếng đàn Tiếng đàn cha Ờ à, Cha nghe Tiếng con lẫn tiếng đàn Thưa cha Tiếng đàn là tiếng người cứu con Tiếng người đã cứu con <laughs> tiếng đàn ngọc tiếng thủy trung ân nghĩa tiếng oán giận sục sôi dù oan khuất con người như núi cao suối sâu như rông bão mịt mùng cũng không thể đè lên suốt đời người những tội ác ghê tởm phải bị trừng phạt xưa đi cầu duyên không được bây giờ vào sinh sự không sợ có đôi ta ở đây tiếng đàn tình nghĩa này sẽ làm quân giặc phải tỉnh ngộ bố giáo thiên hàng Cho người ta ăn no Rồi hãy bảo trở về Lấy lương đâu cho ăn Mình hồi niêu cơm này anh hoài anh huệ bá lưng lại đây giá công anh hết khi nay quan quân trừng đám anh dày thật nó nhiều cơm cũng chẳng hết cho tiếng nói chân tình tiếng nói chính trực đã phá tan màn đếm vong ân bội nghĩa xóa sạch hận thù lòng tin của con người thủy chung đã rửa sạch mọi rác rưởi trong gai đem lại cho đời ánh sáng đem lại những niềm vui vô tận <laughs>